và đây là dãy T8 à, một trong những dãy đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao vào cuối tháng này cho quý khách hàng từ à, ngày 20 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 để bàn, bàn giao là một khu massage cho khách hàng nói đến các vấn đề mà đầu tư sinh lợi trong bất động sản thì một trong những yếu tố đó là trước bàn giao và sau bàn giao à, sẽ là một yếu tố rất là quan trọng để mà quý vị quý vị đầu tư tại vì trước lúc bàn giao và sau khi bàn giao thì giá sẽ tăng rất là nhiều theo kinh nghiệm 6 năm bán hàng tại Vinhome uh, của em thì từ khi Vinhome bắt đầu nam tiến với dự án đầu tiên đó là ngay chân cầu Sài Gòn, uh, khu Tân Cảng với quy mô là 43,59 hecta à, là một dự án làm nóng lại thị trường bất động sản năm 2015 đến 2018 đó chính là dự án Vinhome Central Park ừ. những căn hộ hay biệt thự của Vinhome trước lúc nhận bàn giao thường tăng giá rất ít nhưng khi chủ đầu tư hoàn thiện từng hạng mục à, về hạ tầng như là công viên bờ sông 500 tỷ à, thì là giá đã tăng là 20 đến 30% và khi hoàn thành Landmark 81 và khai trương trung tâm thương mại à, của Landmark 81 thì giá đã tăng 70 đến 80%, có những căn tăng hơn 100%. À, tại vì lúc đó là cư dân tức là khách thập phương đổ xô về dự án rất là nhiều và khách từ nước ngoài họ cũng uh, đăng ký Airbnb để về trải nghiệm dự án và được ừ, cộng đồng mạng BI dự án lên rất là nhiều biệt thự tại Vinhome Central Park năm 2016 những căn nhỏ nhất là những căn 224 mét vuông giá chỉ 47 tỷ nhưng hiện nay trong khu biệt thự Vinhome Center Park không có căn nào mà dưới 90 tỷ cả vậy thì nhà phố và biệt thự tại Vinhome sẽ có chu kỳ tăng giá như thế nào chúng ta cùng uh, uh, tham khảo theo kinh nghiệm ờ, cá nhân và dự đoán của cá nhân em thì nhà phố và biệt thự của Vinhome Grand Park quận 9 sẽ có các giai đoạn tăng giá như sau cái giai đoạn đầu tiên đó là khi bàn giao nhà phố và biệt thự tại hai phân khu là The Manhattan và The Glory. Cái giai đoạn 2 là tiếp tục tăng giá là khi hoàn thành trung tâm thương mại uh, Vincom lớn nhất miền Nam và trung tâm thương mại lớn Vincom lớn nhất Việt Nam này đi vào hoạt động. Giai đoạn thứ ba là khi hoàn thành các phân khu căn hộ và và đi vào bàn giao như là phân khu 3 phân khu 4 là hai phân khu còn lại và phân khu của uh, ờ, Mattery Central Point khi bàn giao. Ừ. Và giai đoạn thứ tư là khi hoàn thành tòa nhà văn phòng 45 tầng được xem là biểu tượng của Vinhome và Vinhome chuyển trụ sở về uh, tòa nhà này để hoạt động. Ừ. Giai đoạn thứ năm là khi hoàn thành và thông tuyến đường vành đai 3 nối từ dự án Vinhome Grand Park vào tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành giúp cho việc giao thông từ dự án Vinhome Grand Park đi các tỉnh miền Đông, miền Tây cũng như vào trung tâm thành phố một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Hôm nay chúng ta cùng khảo sát một vòng trong phân khu nhà phố biệt thự đó là của dự án Vinhome Grand Park. Đầu tiên chúng ta sẽ dạo quanh một vòng quanh phân khu nhà phố biệt thự The Manhattan. Như quý anh chị và các bạn cũng thấy trên màn hình, dự án hầu như đã hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Và em đã thấy một số tuyến đường đã đổ nhựa lớp trên cùng để chuẩn bị bàn giao. Còn một số thì đang hoàn thiện phần đá mi để chờ đổ nhựa là xong. À, hiện tại em đang có vài căn khách hàng đang à, gửi bán lại với giá rất là tốt ở các trục như là T8, à, T2, T3, T10, D2A Đặc biệt là trục D2A là trục xuyên tâm của dự án từ phân khúc ờ, The Manhattan Glory ờ, sang phân khúc The Manhattan và ra công viên ờ, đi qua cái vườn cây ánh sáng. Các các căn nhà phố thương mại tại phân khu The Manhattan phần lớn có bề ngang là 7 mét chiều dài thì từ 12 hoặc là 18 mét trừ những căn góc hay còn gọi là những căn boutique villa là shop villa thì có diện tích ờ, có thể là lớn hơn tùy vào từng căn quý anh chị cũng biết là những căn uh, boutique villa này bao giờ cũng có giá trị thương mại cao gấp 2, gấp 3 lần so với những căn thường nên giá cũng cao hơn nhiều nếu anh chị quan tâm xin vui lòng liên hệ để bên em được tư vấn rõ hơn bên em cũng đang nhận đưa đón khách hàng quan tâm dự án đi tham quan dự án tất cả các ngày trong tuần Ờ, mời quý anh chị theo chân em một vòng quanh dự án